<clears throat> nói cho xong cái chuyện <clears throat> đi vượt biên xin lỗi bị xỉn xong chuyện vượt biên đi bữa nay nói nhiều cho xong để mình làm chuyện khác thì tiếp ngày hôm qua là vô được tới trại tị nạn sông Cla cái đó việc nhớ không có, chính xác nha có thể là khoảng tháng 1 tháng 2 năm 1980 á vô được tới trại rồi thì à, hôm nay mình kể à, diễn cảnh trong trại trại lúc đó đó là một cái trại à, trại lính hải quân của Thái Thái nó xây những cái lô nó gọi là lô nó có khoảng hai chục cái lô bề ngang khoảng 15 thước bề dài khoảng 40 thước vậy đó rồi chia làm đôi cái sàn thôi rồi mỗi gia đình thì nó vừa cái lưng rồi vậy đó thì nằm kế kế nhau nhưng mà hai chục cái đó cũng không đủ mà nó làm thêm mấy cái lô uh, lá nữa nhưng mà lúc đó cái người tị nạn lên rất là cao ở những cái trại Đông Nam Á như ờ, Bolo Bidong đảo Bolo Bidong cũng đầy bên Thái Lan cũng đầy mười mấy ngàn người thì có những người không có được ờ, cái chỗ ở trong á, thì phải ngủ ngoài biển người nào ngủ ngoài biển á, thì sáng lại là cát nó phủ gió nó thổi thì sống vậy thì trong trại thì ờ, có y tế có liên hiệp quốc đủ hết úc canada pháp mỹ những phái đoàn vô rồi đi hỏi tên rồi để mà đi phỏng vấn coi có đậu hay không thì vô đó thì ờ, có y tế mà không phải y tế sang trọng gì đâu thường thôi khi cái tai kiệt bị phỏng á, thì ờ, hồi lúc ở trại nhỏ ở ngoài á, cái chỗ mà cảnh sát á, cũng ba bốn tháng rồi đó nó lỡ lóe rồi dòi bọ nó, nó lúc nhúc mà ngủ đâu có được đêm nào cũng thức vừa thức mà vừa thấy cảnh sát thái nó vô nó lôi kéo phụ nữ đi, đi à, đạp lên đàn ông lôi kéo nhiều khi chồng đang ngủ với chồng kéo ra khỏi chồng đi ra với tụi nó thì đó đau lòng lắm mà đêm nào cũng la chối che chối che cảnh sát thái không à nhưng nó khóa con gái việt nam mình á <clears throat> chứ không phải nó hải tặc nó là cảnh sát á còn đêm vậy ba ông thằng vô à. thì mình nhớ trong cái trí nhớ như vậy thì mắt thì mở rồi nhìn thấy tụi nó rồi cái đôi cái tay lúc đó bị đau dữ lắm không có ngủ được dồi bò nó lòi lồi lõm đến khi vô được chạy thì được uh, à, trạm y tế băng bó rồi tắm thì phải dở tay lên vô tới đó còn có quần xà lõm với cái áo cũng à, đông quá ai cũng thiếu thốn mà mình nên hiểu nha bây giờ mình có đường có muối có nước đá này nọ thì mình sướng mình không có mình không có thèm nhưng mà khi mình liên tục 3 tháng mà không có chất đường hay là 4 tháng không có chất đường trời ơi nó khủng khiếp lắm cái đầu không có suy nghĩ gì suy nghĩ cục đường không à, à mà uh, vô rồi tới đó thấy mấy cái quán cốc mà mấy người ờ, ở thân nhân nước ngoài á, người ta đi trước như đi 75 người ta gửi qua những thân nhân họ bên chạy tị nạn thì họ mở mấy quán cốc nhỏ nhỏ thì bán uh, coca cà phê đó mình nhìn là mình thèm chảy nước miếng á mà đâu có tiền đâu mà mua ngày nào cũng uh, lúc đó thì bắt đầu ấy, nảy sinh ra nghề làm tại vì uh, anh thì lớn em thì nhỏ xíu đi bà chị dâu có bốn người ai sai gì mà làm đó ban đêm thì ờ, máy ờ, nó gào chạy chạy lính hải quân nó gào lại ở phía ờ, trước phía đông thì mặt biển cát phía sau lưng thì nó có cái cái hầm cái hầm rồi như hầm cá dồ Việt Nam mình vậy đó hôi thối rồi bùng lầy mấy cái lọc bình đổ mọc vậy đó mấy mấy người mà được thân nhân gửi tiền á thì ban đêm bắt đầu thì mình nói hơi tội á thấy uh, mấy con chó ở trong làng thái á, nó chui chui hầm gào rồi cái rồi mấy ông dụ thấy mấy ổng đào cái lỗ cái con chó bò, khom đầu xuống ăn cái là ông giật giày cổ con chó thì mấy ông làm thịt chó mà ông ăn nhưng mà không có rượu tại trong chạy dễ về thái nó cho uống rượu không có bán mai cỏn à, muốn kiếm mai cỏn <laughs> thì phải ra ngoài ở ngoài thái nó cũng không có vô được nó bán thì làm sao là mấy ông mới suối mấy nhóc tỳ ờ, có việc nè mình đi ờ, mua cho ổng mua là mình phải đi ra phía sau phải lội xuống cái ao đó đó cái ao mà người mình đó đi ờ, cầu đồ này nọ đó, đó. hôi thối dữ lắm lình bình lình bình vậy đó phân đó vượt qua đó khi đi bộ qua cái ao đó nó cũng không có tại nó là bùng mà nó không có chìm nó chỉ là ngập tới lỗ rúng thôi qua đó thì ờ, tha, suối mình đi qua bển mua thì mình ờ, nghèo mà thèm đường rồi nữa <laughs> muốn cho em mình đi nhà cũng có một chút ờ, tiền để mà ấy đó để đi làm <clears throat> nửa đêm nữa đi thì ở hai cái đầu hai bên á, <clears throat> thì cái gác thì cảnh sát thái nó gác để mà thấy là nhúc nhích hay là nó biết được là nó bắn á mà nó nó nó bắn chết luôn á nó đâu cho mình làm là đi ờ, vượt khỏi chạy đâu nguy hiểm lắm lúc đó nghèo sợ gì nữa đâu nguy hiểm <laughs> làm được cái nghề đó mỗi tối thì mua mấy chai cho mấy ổng mấy ổng cho mấy tiền lẻ đó, thì sống lây lất rồi ờ, đó là ban đêm nghề ban đêm ngày ban ngày thì ờ, trong đó người ta phát cơm thì có những gia đình ăn không có hết dư cơm nguội thì để rồi ờ, mỗi sáng thì đi xin cơm nguội à, ta bỏ mà hè đó là xin vòng vòng xin không phải mình ăn nha <laughs> xin à, để bán cho nó có tụi thái nó có mấy chạy heo á nó đem chiếc xe giống như xe, xe tải vậy đó nhỏ nhỏ đó rồi cái nó mình mình xách mấy cái đồ ăn dư á mình bán cho nó rồi nó đổ xuống rồi về chạy heo với tụi nó thì nó cũng cho tiền cắt thôi vài ba đồng cũng giống như là 25 xu vậy đó năm 10 sen 5 sen vậy đó mỗi lần một xô đồ ăn dư thừa mình bán được khoảng chừng đồng bạc à tính ra giá trị á mua chỉ được có gói xôi với ly nước à là một xô vậy đó nhưng mà cũng phải làm ít lắm nói này nói hơi nhạy cảm mình nói nó sơ sơ cái cảnh sống vậy đó có một uh, buổi chiều thì cái sinh hoạt thì cũng có cái sân cát rồi cái gom ra đá banh có một lần kiện ra đá banh với mấy đứa nhỏ vòng vòng ở đó có um, trong đó nó có cái nhà thiếu nhi không cha không mẹ từ cha mẹ chết hết thì uh, lúc đó có ông cha Joe ông ở San Jose nè ông ở nhà thờ ở đâu uh, gì Elizabeth gì đó cũng dùng này ông ở đó ông thương nít ông nuôi nít mấy đứa nhỏ nhỏ thì nó bành đang đá thì bên kia thì mấy người dân Nam mình bốn năm anh đang đào đào bây giờ cái giếng để mà lấy nước đào làm sao mà không biết à, két á nó sụp xuống nó sụp xuống thì mà một ông bị kẹt ở dưới á kéo đâu có lên kịp đâu rồi chết luôn chôn luôn tại đó không có lấy lên luôn để cắm cái mộ bia ông ngày đó luôn đó, mình À, khi nghèo khổ là ở đó chết là chuyện thường nhiều người chết lắm đủ chuyện chết hết à, về phần mình thì mình không dám nói nhiều nói nhiều mất công à, nhớ lại buồn chỉ biết những cái nào nó ấn tượng nó khó quên thì mình nói thôi giống như ờ, có một cái quần mà đâu có đồ đồ thay, ờ, cái à, tắm rồi đi vòng vòng cho nó khô cho nên lúc mà qua Mỹ đó phải gán à, nhất định là phải gán làm gì để có tiền để mà lo cho gia đình lo cho đạo thì mới cố dương lên chứ mấy khổ mà trải qua hết đấy. đó được 8 tháng nhiều lắm nếu mà kể cho nó mình chỉ nói sơ sơ cái diện tích mà trong cái trại thời đó mười mấy ngàn người có khoảng chừng uh, 10 10 acre ở đây khoảng được hai chục cái trại hai chục cái lô vậy đó không có lớn cho ở vậy rồi khi à, được Mỹ nhận mình không có thân nhân đi bông so ké <laughs> bông so chùa bông so ké đâu có ai thân nhân nó phải có rồi à, đỡ rồi gửi tiền rồi xài đâu cần phải đi xin cơm nguội với à, đi uh, mua mai cỏn mai rượu mai cỏn rất là rượu á do mấy ông uh, ghiền rượu đâu bển mấy người có những người có tiền sống như là vua à, đi ra cũng ngoan ngoan rồi nhìn xung quanh những người đói rách á, thì cũng ngước mặt lên chút mình thấy mấy cảnh đó hết à, nhưng mà đi nạn đi nạn chứ trong những cái khổ á, những người mà hơn á, hơn những người bởi bên đó là họ cảm thấy giống như họ cao sang hơn vậy đó à, nó cũng ngộ thì giờ qua Mỹ cũng vậy thấy mấy đại gia ở đây á, thì nhìn người <laughs> cũng vậy không biết sao không biết mấy ông mà lúc bên bển mà gia đình thân nhân qua năm 75 gửi tiền vô biết vợ mấy ông làm gì không biết nhưng mà có những người có tiền em không có nhìn không không có nhìn những người ờ, bạn bè hay là thân hay là tội nghiệp những cái người ờ, nghèo khổ ờ, sát bên mình cũng là cùng chung chạy tị nạn nhưng mà ai mà có tiền bán trăm hai trăm có thân nhân nước ngoài gửi về vô đó là mấy đó là ông hoàng rồi đó vua rồi đó, đó có cái màn đó nữa nghe ở đó được 8 tháng thì được ờ, Mỹ nó nhận thì ờ, đi lên trại chuyển tiếp và lên Bangkok à. đi vô uh, trại chuyển tiếp gọi là Lambani ở Bangkok à, ở Bangkok để lúc đó là một là đi qua bên ờ, Palawan của Phi để mà học tiếng Anh 3 tháng Mỹ nó có chương trình mình ở đó đó mình phải học đời sống ở Mỹ sao giống như mình giống như ngu dốt không biết gì á thì Mỹ nó phải có chương trình 3 tháng để dạy mình tiếng Anh cách sống về thứ này nọ thì có 3 tháng nó có một số thì đi qua Phi để mà học học xong nó mới cho lên máy bay đi Mỹ chứ không phải mà tị nạn cái ờ, đi qua Mỹ nó cũng hay á mình nghĩ cái hệ thống máy mỹ này khôn á ừ. rồi à, một số ngay lúc đó thì ở bên ga lăng nó có cái chạy gọi là ga lăng 2 nó cũng do chương trình đó qua bển cũng học tiếng mỹ thì mình thì lọt qua ga lăng do ga lăng thì đã, đã bắt đầu à, ở bên Lamani được à, 2 tuần thì bắt đầu xuống tàu tàu sắt này tàu sắt mới đi đâu ba ngày luôn mới tới Nam Dương để à, tàu à, tàu sắt nó chạy ba ngày tới Nam Dương chở đâu khoảng à, năm sáu trăm người á khi ở chạy ga lăng gọi là ga lăng 2 lúc đó mình ở ba rắc 51 bên bên Nam Dương á cái chạy tị nạn nó khác hơn chạy ở sông Cla nó có cái lửng là từ nó trong rừng mà trong núi thì giống như cái nhà mội vậy đó ở dưới băng đêm mình đâu dám ngủ dưới đâu ở dưới ờ, băng ngày chỉ xuống nấu ăn đồ chơi rồi thôi thì ờ, mỗi người nó chỉ cho vừa cái lưng ngủ vậy đó cũng y vậy á nhưng mà lên một tầng tại ban đêm cọp rồi hay là khỉ hay là con này con kia nó ra nó sực đó, nó chạy chạy ra lăng hai là vậy qua lần hai thì thoải mái hơn tại vì mình qua mình chỉ học tiếng anh với học đời sống bên mỹ rồi mình đi mỹ cái mình à, đã biết chắc là mình được đậu thì mỹ nó mới cho mình qua đó chứ những người nào mà đi canada hay đi úc đi pháp đi đức hay đi những nước khác á, thì nó lại à, chương trình khác có thể đi thẳng luôn không cần phải qua chuyển tiếp thời gian ở ga lăng 2 khoảng được 3 tháng rưỡi à, nãy quên à, kể bên trại Thái mỗi ngày nó chỉ cho ăn cá mòi với cơm mà nó cho ăn nguyên 8 tháng như vậy đó cho nên qua Mỹ nhìn cá mòi nó cũng ớt luôn có món này làm hoài vậy đó không có thay đổi <laughs> lâu lâu sang á ví dụ lễ lọc gì của nó không biết thì nó cho mỗi người chừng ờ, nửa, ờ, cái đùi gà đùi gà sống vậy đó về mình làm gì mình làm đó vậy thôi thay đổi gì thôi à rồi ờ, bữa nào mà nó à, cá nó cũng không có cho nhiều nữa mà nước nó nhiều cá mà sao nó không có cho nó chỉ cho cá mồi vậy đó mà Liên Hiệp Quốc nuôi một người tị nạn thí dụ 10 đô ngày nó là trận hết 7 đô rồi nó đưa nó cho mình có 3 đô đâu phải tiền của nó đâu nó ăn trận hết á thì tới gà lần hai ở trong đó cái này làm bạn với mấy con khỉ tối ngày á, chỉ đi vòng vòng trong rừng á tại vì trong đó nó có mấy cái suối rồi nó có mấy cái trái cây à, cây quang đó như cây xoài cây ổi đó mọc mà trong đó rừng rú ghê lắm mình vô à, rừng ở um, Á Châu mà nó um, nó phủ lắm nó không có như ở Mỹ nha vô một cái là đang trời nắng cái mà vô một cái là tối thui á nó nó che kín lắm cây nó dày đặc mà, mà khỉ cả triệu triệu con á mình đi tới đâu là nó chí ché đầy trên đầu mình á giống như là um, ăn tươi nuốt sống mình vậy cũng đi chứ giờ đi để tìm đồ ăn chứ ở bển cũng đâu có gì đồ ăn đi hiếu kỳ đi kiếm sòi kiếm này kiếm kia mấy cây quan đồ mọc ăn rồi đem về nhà thì thường đi một lần thì à, bốn năm người ờ, đi gì đó cứ theo cái đường mòn đi rồi à, cái hướng là mình nghe ở trại thì người ta nói chuyện hay những tiếng động ở trại là mình chỉ biết hướng đó là hướng đi về nhà thôi mà có những bữa mà xui á, vừa vô mà gặp trời mưa rồi không biết hướng luôn tại đâu có nghe được tiếng là phải mò đi phải làm dấu phải mò có một lần đi à, đi cái lạc tới đó mà mình thấy nó ngộ nghe mình đi vòng vòng trong một cái nghĩa địa mà lại không biết tại vì lúc đó mấy cái mấy cái bia mà nó lồi lõm cũng khúc khúc nhỏ nhỏ thôi mà mỗi sao giống giống nhau thì lúc đó mới quản hồn mà chữ nhật rồi nữa thì mình biết đó là lính nhật nó tự tử nó chết ở đó rất là đông mà nó chôn ở đó đó mình mình lọt vô nghĩa địa của nó trên đó mình không biết không biết ai chôn được nó quản hồn đi ra ừ. <clears throat> đi theo mấy cái suối bắt mấy thời à, <laughs> đó chưa biết tu cho nên bắt mấy con tôm mấy con tép trên qua mỹ rồi biết tu đọc kinh muốn chết để giảng sanh cho nó đói mà đi kiếm mấy cái à, gì em lưới nhỏ nhỏ cái gỗ á thì hớt tụi nó trong mấy cái suối nó có có cá mà trong đó nó có loại người Indo có loại người này hình như nó chưa từng gặp loại người thiệt của mình đó nha nó gặp mình á, nó bắt là nó ăn thịt luôn á nó nghĩ mình là giống như đồ ăn của nó vậy đó ờ à, trong đó nó có mà mà người ta gặp nó là ta chạy không á nó có cái loại người ăn thịt người ở trong đó đó mà ngày nào đi khấn cũng đừng có gặp nó nó đang thui à ghê lắm thì kể sơ sơ chạy ra lăng hai kể hết nhiều lắm cái này để cho mấy cái phim như bây giờ có những cái chương trình ta đi du lịch qua đến đó, đó thì theo chương trình đó sẽ hiểu nhiều mình chỉ kể phỏng phỏng mình ở vậy thôi khỉ quá trời khỉ rồi à, cái ở đó được 3 tháng mấy thì bắt đầu à, đầu đi ờ, đi qua Singapore tại chỉ Singapore có máy bay thì qua ở Singapore tự nhiên đang ở trong rừng như là tạp sân tại sao ở <laughs> Singapore trời rồi đã dễ sợ thấy người Singapore lịch sử thời đó là là ờ, chưa từng ờ, cả năm trời đâu có thấy đá banh gì đâu mà đi ngang cái sân banh thấy người ta mặc đồ banh đồ đồ đồng phục màu trắng màu đỏ đồ đã rồi xe à, bus đồ nó chạy đã lắm người người ăn mặc lịch sự mình cứ coi họ giống như là thần tiên vậy <laughs> thiên đường đó. và Singapore mỗi ngày Singapore phát hình như à, giống như hai đô vậy đó à, thì muốn mua gì mua ở trong đó thì à, chỉ chờ chuyến bay thôi chờ hai tuần chuyến bay thì lúc đó nó bắt đầu mới mót tiền mới mua được cái quần chín chứ hồi là mặc quần cục với quần rách gì đâu không à để mà cho nó đẹp trai để lên máy bay <laughs> thì đó có cái quần chín nhưng mà không có mua được đôi giày có là dép thôi em mua cái quần mặc để đi cho coi đàng hoàng chút áo cũng cũ thì ờ, chuyến bay đó khoảng thời đó máy bay 747 nó chở cũng khoảng năm sáu trăm người chứ thì à, tóm tắt chứ mình nói kể kỹ hoài xúc động không em kể cái tức cười là à, mình nhìn lại thời nay nè mình đi đâu á thấy ai cũng kéo ly lịch sự nha có thời xưa làm cái ly toàn là nồi son với mấy cái vỏ sách mà vỏ sách cũ mè mà với à, khi mình đi tị nạn á, thì à, chính phủ à, Mỹ nó cho mình cái giỏ sách nhìn giống và có một cái giỏ sách ai cũng giống hệt nhau rồi phần còn lại <laughs> là hành lý là lon con nồi chảo son chén chỉ có vậy sách đi chứ đâu sách gì đâu đâu ai có quần áo đâu gì đâu không có vali nữa rồi là dép không hơn hơn hơn nữa là dép người nào giàu mới có giày nghe đầu tóc thì bù xù lúc đó là ai mặt ai cũng cười hết lên máy bay thì ờ, xuống đó xuống ờ, phi trường ốc lành về đó thì tới ốc ờ, lành thì từ đó mình định cư ở San Jose luôn <clears throat> đây cũng đâu lúc đó thời năm qua tới Mỹ năm tháng tháng tháng 5 năm 81 à, vô ở trong cái khu uh, cái khu uh, apartment housing của uh, của nhà nước ở đường Story với Mark Laplin cái khu đó gọi là Mông Orban Monty lâu lâu giờ mình cũng hay về đó chơi giờ đó mễ không nó cũng đó rồi cái uh, nghề đầu tiên mới vào mỹ là nghề gì có ông kia không có chiếc xe ven mà xe ven thời xưa nó đâu có cửa sổ đâu mỗi sáng ông xúc 4 giờ sáng chưa đi học gì hết là ông ông xúc khoảng mười mấy người ngồi trong đó không xích bèo ông ghế gì không mà thắng một cái là người này đè người kia à, chạy xuống dưới đâu à, hồi đó mình không biết như giờ mình biết nó đâu khoảng nhiêu rồi á hái trái cây chẻ trái cây mấy cái trái mà apricot á mấy cái trái uh, cái gì nó chẻ làm đôi phơi khô á, của mỹ à, cứ làm cái nghề đó một cái xề giống như cái giường uh, full của mình á mình mình chẻ làm đôi cái mình thả đầy á <clears throat> thì được một đồng mà bà con mình nó phải giành giật nhau mỗi lần mà ở ngoài sân mà mấy thằng Mỹ nó chở phao lịch vô phải dành mấy cái mấy trái đó để dành sẻ chứ sẽ chậm thì không có nhiều tiền mình làm đâu có giỏi đâu người ta làm chừng <laughs> mà hầu nhiêu ta người ta làm chừng ờ, gần uh, ờ, 40 phút thì mượn một xài còn mình làm đâu cầu 2 tiếng anh trẻ dở người ta mấy người ta rẹt rẹt làm lẹ lắm ừ, đấy. giật nhau Việt Nam mình không có gì có cái màn nhìn giật là hay à. mình nhìn không có lại ai hết à, chớp đầu tiên sau đó thêm có mấy chớp đi à, làm vệ sinh cho mấy à, tụi Mỹ ra mấy cái dealer rửa xe mấy xe dealer mới mình xin nó rửa xe cho nó nhiều chóp lắm nhiều việc làm lắm rồi ờ, có mấy cái tiệm bán máy giặt ủi thời xưa máy giặt ủi cũ nó để ngoài sân nó bán rồi mỗi ngày kêu mình tới để mà rửa ờ, thấy bóng lên vậy đó cái chớp chính vẫn là đi bỏ báo mỗi sáng là phải đi bỏ báo 5 giờ sáng bỏ 4 năm trời vậy học từ lớp 8 lên hết lớp 12 là lớp 18 tới lớp 9 là bỏ báo từ lớp 12 tới lớp uh, lớp 9 lên 12 là đi làm cây xăng thì phần đi bỏ báo là cực sáng phải quải cái báo nhỏ xíu quải biết bây giờ cái đầu bị cổ bị chẹo luôn á rồi mấy chuyện đó mình chỉ nói sơ sơ không nói nhiều không hồi nói cây à, đi à, làm cây xăng mỗi ngày á, thì à, vô cây xăng qua tới lớp 9 là vô làm cây xăng à, từ 2 giờ mấy tới 1 2 giờ khuya suốt đời nuôi gia đình nuôi anh em không nói chuyện này hơi tế nhị mình chỉ kể thoáng thoáng thôi nha nào gặp mình nói chuyện với thì đây hợp chỉ hôm nay cái clip này thì à, tới <clears throat> Mỹ rồi có gặp được thiên đàng này được đi học là vui rồi chào gà hàng kỳ sau